tháng Bính Thìn, năm Quý Mão và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày gồm có giờ Mậu Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Canh Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thanh Long, giờ Tân Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Minh Đường, giờ Giáp Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Ất Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Đinh Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Bính Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Đinh Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Kỵ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Câu trận, giờ Nhâm Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Quý Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Chu Tước, giờ Bính Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Bạch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 cầu tài lộc, sao nguyệt ân, tốt mọi việc, sao phúc sinh, tốt mọi việc, sao giải thần, đại cát, tốt cho việc tế tự, tố tụng, giải oan, trừ được các sao xấu. Sao xấu trong ngày gồm có sao nguyệt phá, xấu về xây dựng nhà cửa, sao lục bất thành, xấu đối với xây dựng, sao cựu không, kỵ về xuất hành, cầu tài lộc, khai trương, sao bạch hổ, kỵ về an táng, sao quỷ khóc, xấu đối với tế tự, an táng. Và đặc biệt ngày 22 tháng 4 năm 2023 tức là ngày mùng 3 tháng 3 năm Quý Mão, ngày này là ngày Tam Nương Sát, 6 kỵ về khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay là cất nhà. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng Tây Bắc, tài thần, hướng Tây Nam. Và sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tử vi 12 quân giáp thứ bảy ngày 22 tháng 4 năm 2023 chi tiết cụ thể chính xác nhất nhé. Tử vi thứ bảy ngày 22 tháng 4 năm 2023 của tuổi Tý. Xem tử vi cho thấy, ngày gặp cục diện, thổ khắc thủy báo những tin chẳng lành cho phương diện tình cảm của người tuổi Tý. Nếu còn độc thân, bạn không nên tin theo những lời đường mật của người khác, nếu không bạn sẽ dễ chuốc lấy tổn thương. Với những người đã lập gia đình, bạn cũng cần phải tin tưởng hơn vào nửa kia của mình, đặc biệt là khi sóng gió ập đến. Chớ nên nghe theo những lời bàn tán của người khác rồi vội vàng quy chụp cho người ấy. Chính tài chiếu mệnh, con đường tài lộc của bản mệnh khá sáng sủa. Những người đã cố gắng suốt thời gian qua ắt sẽ được hưởng một khoản tương xứng với công sức đã bỏ ra. Bạn tìm được động lực để tiếp tục hăng hái hơn trong tương lai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 Nếu không biết kiềm chế được bản tính nóng nảy này của mình, có thể gây ra những hành động ảnh hưởng tới sự nghiệp tương lai sau này. Trên phương diện tiền bạc, những người làm nghề kinh doanh, đầu tư cũng cần phải cực kỳ cẩn thận trước khi đưa ra quyết định quan trọng, nếu không dễ rơi vào cảnh làm ăn thất thoát. Tốt nhất bản mệnh không nên ký kết hợp đồng vào ngày hôm nay mà hãy chờ thời điểm khác thích hợp hơn. Bên cạnh đó, nếu muốn phát triển nhanh chóng, thổ vượng nhắc nhở bạn hãy từ bỏ những suy nghĩ cố hữu từ trước tới nay của mình để tiếp nhận những điều mới mẻ hơn. Nếu không muốn tụt hậu, bạn không thể cứ giữ mãi một quan điểm. Câu quyết cho các tuổi Sửu. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, dễ mâu thuẫn với lãnh đạo vì quan điểm bất đồng. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, không nên nóng nảy, hành động bốc đồng. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, không nên đưa ra những quyết định quan trọng trong làm ăn. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, chờ đợi một thời cơ thích hợp hơn để khẳng định bản thân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 thiên quan giáng họa, dù bất mãn thế nào, người tuổi dần cũng nên hạn chế mâu thuẫn với người quyền cao chức trọng trong ngày hôm nay. Đối phương có thể dùng quyền hạn để đẩy bạn vào thế khó khăn. Với những người làm ăn, kinh doanh, bạn cũng nên làm việc tuân thủ theo các quy định của pháp luật, chớ nghĩ đến việc kiếm tiền nhanh chóng bằng cách chiếm đoạt của người khác. Làm như vậy, bạn sẽ tự đẩy bản thân mình vào vòng lao lý đấy. Mộc khắc thổ, chuyện tình cảm của bản mệnh và nửa kia cũng chẳng mấy yên bình, hai người luôn có những ý kiến trái ngược nhau về cùng một vấn đề, khiến những bất mãn ngày càng trở nên sâu sắc. Đôi bên cần nhanh chóng tìm cách hóa giải tình trạng này. Câu quyết cho các tuổi dần. Tử vi tuổi giáp dần, thuộc mệnh thủy, hạn chế mâu thuẫn với người có chức quyền. Tử vi tuổi bính dần, thuộc mệnh hỏa, nên làm việc tuân thủ quy định pháp luật. Tử vi tuổi mậu dần, thuộc mệnh thổ, chớ nghĩ đến việc chiếm đoạt của người khác. Tử vi tuổi canh dần,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 của tuổi Mão. Bước sang ngày thứ bảy này, người tuổi Mão được lục hợp quý nhân là các tinh hậu thuẫn, rất tốt cho vận trình công danh, sự nghiệp và cả tài lộc của mình. Ngày này, việc hợp tác làm ăn bắt đầu có những tiến triển đáng kể, nhất là ai đang kinh doanh tự do. Vấn đề tài chính không còn là nỗi lo, miễn bạn có thể kiểm soát được thói quen chi tiêu của mình thì chuyện tiền bạc sẽ không còn là yếu tố cản trở bạn. Trong công việc, dù khối lượng công việc mà tuổi Mão phải đảm nhận trong thời gian này không hề ít, nhưng may mắn có chính ấn soi đường, chỉ lối, giúp bạn bình tĩnh, tự tin, nhìn ra những cơ hội tiềm tàng mà người khác không thấy được, từ đó mặt hái được thành công. Ngũ hành tương xung có thể là nguyên nhân khiến bạn và người ấy có những mâu thuẫn và xung đột bất ngờ, khiến cho cả hai đều cảm thấy tổn thương vì không được đối phương thông cảm và thấu hiểu cho. Tình cảm vì thế có thể sẽ phải đối mặt với sự giãn nứt. Câu quyết cho các tuổi mão Tử vi tuổi ất mão, thuộc mệnh thủy,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 bỏ ngoài tai ý kiến của người khác. Đặc biệt, nếu làm lãnh đạo, bạn có thể đưa ra những quyết định quá mức chủ quan, độc đoán. Người làm kinh tế cũng dễ đi vào lối mòn, khiến việc kiếm tiền lâm vào cảnh dậm chân tại chỗ. Đây là lúc bạn cần phải tìm cách mở mang tầm nhìn của mình, học thêm những kiến thức mới mẻ và tiếp cận với xu thế của xã hội. Thổ vượng khuyên bản mệnh chớ nên giữ mãi những suy nghĩ cố hữu của mình trên bất kỳ lĩnh vực nào. Hãy thay đổi góc nhìn sự vật, sự việc bạn sẽ nhận ra vấn đề không quá khó giải quyết và tìm ra hướng đi mới cho công việc. Câu quyết cho các tuổi thìn Tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa, dễ gặp phải trục trặc trong công việc. Tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ, không nên giữ những quan điểm cũ kỹ. Tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc, việc làm ăn lâm vào lối mòn. Tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim, thay đổi góc độ để nhìn nhận vấn đề. Tử vi tuổi nhâm thìn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 người tuổi tỵ có cơ hội khẳng định được vị thế của mình. Bạn được giao cho nhiệm vụ khó, nhưng vẫn có thể hoàn thành xuất sắc. Chính điều đó sẽ gây ấn tượng tốt đẹp cho cả người làm lãnh đạo và các đồng nghiệp của bạn. Vì thế, từ nay, bạn nên tin tưởng hơn nữa vào bản thân mình và đặt ra những mục tiêu có tham vọng hơn. Khả năng của bạn vẫn chưa được khai phá hết và nay chính là thời điểm thích hợp để bạn hiểu hơn về bản thân mình. Hỏa sinh thổ, chuyện tình cảm cũng có nhiều dấu hiệu phát triển tích cực. Có thể người bạn thầm mến đã lâu nay nhận ra tình cảm của bạn và bật đèn xanh để bạn kéo gần mối quan hệ giữa hai người. Hãy nhanh chóng chấp lấy thời cơ đáng quý này nhé. Câu quyết cho các tuổi tỵ. Tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, nhận được sự đánh giá cao của mọi người. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, hãy đặt ra những mục tiêu cao xa cho mình. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Tử vi tuổi Tân Tỵ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 của tuổi ngọ. Xem tử vi cho thấy, có tam hợp nhập cục, người tuổi ngọ gặp được không ít may mắn trong ngày hôm nay. Với trí tuệ sáng suốt của mình, bản mệnh dễ gặt hái được nhiều thành công trong công việc, nếu phải tham gia thi cử, bạn cũng sẽ đạt được thành tích khả quan. Cát tinh này còn đặc biệt có lợi cho những người đứng trên cương vị lãnh đạo. Con giáp này có thể suy nghĩ đến việc ký kết hợp đồng với đối tác, tận dụng may mắn trong ngày này. Nhiều khả năng bạn sẽ đưa ra được những lựa chọn chính xác, mang lại lợi nhuận lớn cho công ty của mình. Ngày hỏa sinh thổ, đào hoa vượng sắc giúp vận trình tình cảm xuân sẻ nhiều bề. Nam nữ tới tuổi dựng vợ gả chồng, tình yêu cứ đến một cách tự nhiên, không phải gượng ép chút nào. Hôm nay có thể nói là một ngày nhiều tin vui với những chú ngựa. Câu quyết cho các tuổi ngọ. Tử vi tuổi giáp ngọ, thuộc mệnh kim, dễ gặt hái được thành công nhờ trí tuệ sáng suốt. Tử vi tuổi bính ngọ, thuộc mệnh thủy, đạt được thành tích khả quan nếu tham gia thi cử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 bạn chỉ nên bắt tay vào những công việc quen thuộc với mình. Nếu có ý định mở rộng thị trường, mở rộng kinh doanh, bạn nên lùi sang thời điểm khác thích hợp hơn. Tuy nhiên, thổ vượng cho thấy trong ngày hôm nay, bản mệnh dễ mắc các bệnh về đường tiêu hóa. Vì vậy, bạn cần quan tâm hơn đến chế độ ăn uống của mình, không nên ăn đồ ăn cay nóng hoặc quá nhiều dầu mỡ, đồ ăn không hợp vệ sinh. Câu quyết cho các tuổi mùi. Tử vi tuổi ất mùi, thuộc mệnh kim, không nên tin tưởng người khác thái quá.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 bạn có thể suy nghĩ đến việc mở rộng mạng lưới đối tác, khách hàng của mình. Tin rằng với thái độ chân thành, thẳng thắn và biết giữ chữ tín, mọi người sẽ đều muốn giữ quan hệ làm ăn với bạn, mở ra tương lai phát triển ngày một ổn định. Thổ sinh kim, những cố gắng và nỗ lực bày tỏ tình cảm của bạn cuối cùng cũng được người ấy chấp nhận. Khi mối quan hệ đã được xác định, hai người hãy dành cho nhau sự quan tâm, chăm sóc chân thành nhất nhé. Câu quyết cho các tuổi thân. Tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy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 một số khúc mắc nho nhỏ cũng có thể được giải quyết vô cùng nhanh chóng. Đối với người còn trẻ tuổi, có thể nhận được sự giúp đỡ, chỉ điểm của quý nhân trong ngày hôm nay. Hãy luôn giữ thái độ khiêm tốn và lắng nghe lời chỉ bảo của người đi trước, bạn sẽ nhanh chóng mở rộng tầm hiểu biết, có cái nhìn đúng đắn hơn về nhiều việc. Thổ sinh kim, con giáp này được người ấy chăm sóc và yêu thương. Gia đình chính là hậu phương vững chắc để bạn nghỉ ngơi sau những vất vả ngoài xã hội, đồng thời truyền lòng can đảm dám nghĩ dám làm, thực hiện những kế hoạch mà mình mong muốn. Câu quyết cho các tuổi dậu Tử vi tuổi ất dậu, thuộc mệnh thủy, sự nghiệp có dấu hiệu phát triển tích cực. Tử vi tuổi đinh dậu, thuộc mệnh hỏa, gặp được đối tác phù hợp để cùng phát triển. Tử vi tuổi kỷ dậu, thuộc mệnh thổ, khiêm tốn, lắng nghe lời chỉ dạy của người khác. Tử vi tuổi tân dậu, thuộc mệnh mộc, vợ chồng quan tâm, giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Tử vi tuổi quý dậu, thuộc mệnh kim,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 dễ đưa ra những nhận định sai lầm, nhưng lại chẳng hề nhận ra rủi ro tiềm tàng trong đó. Kết quả là bạn không những không mặt hái được thành công mà còn đem lại rắc rối cho chính mình cũng như mọi người xung quanh, bị tiểu nhân nắm thóp gây bất lợi. Vì cảm xúc đang lấn át lý trí, nên lời khuyên dành cho con giáp tuổi tuất là nên tránh các hoạt động đầu tư hay làm các công việc liên quan đến tiền bạc trong ngày này. Vận may của bạn vẫn chưa đến, nên tốt nhất bạn không nên chi tiêu quá nhiều trong thời gian này. Phương diện tình cảm cũng có nhiều dấu hiệu suy giảm do chịu tác động của ngũ hành tự hình án ngữ. Bạn ngày càng thất vọng và buồn phiền vì sự vô tâm của người ấy. Bạn muốn nói ra nhưng lại không biết bắt đầu như thế nào. Cả hai càng im lặng càng khiến cho bầu không khí giữa hai bên trở nên ngột ngạt hơn. cầu quyết cho các tuổi tuất. Tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa, có điểm báo động độ tiểu nhân trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ,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 giúp túi tiền của bản mệnh trở nên rủng rỉnh hơn hẳn trong thời điểm này. Bạn đã bỏ công sức và thời gian ra để làm thêm thì nay là lúc gặt hái được thành quả. Bạn có thể tiêu xài khá thoải mái nhờ khoản tiền mà mình vừa kiếm được. Nếu có việc cần thiết phải đi xa trong ngày hôm nay, bạn có thể đi về hướng Tây Bắc để gặp hỷ thần, hoặc hướng Tây Nam để gặp tài thần, đồng thời xuất hành vào giờ hoàng đạo để có thể được may mắn, thuận lợi hơn. Câu quyết cho các tuổi hợi Tử vi tuổi ất hợi, thuộc mệnh hỏa,